Panadol Extra chứa paracetamol được tăng cường caffeine giảm đau mạnh mẽ, không gây buồn ngủ. Không dùng Panadol Extra cho người suy gan suy thận hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.